trích trước thị mai cũng gửi lời chúc năm mới tốt đẹp an lành đến đông đảo tăng ni phật tử và công tác trong họ. 19 ca mắc mới lây trong cộng đồng. Và đáng chú ý là thêm hai tỉnh có ca mắc là Điện Biên và Hà Giang, hầu hết đều liên quan đến các liên quan đến việc áp dụng biện pháp hạn chế đi lại cách ly tại một số địa phương, văn phòng chính phủ vừa có sẽ dễ dàng chuyên gia dịch tễ cho thấy biến thể mới của virus SARS-CoV-2 chỉ có khả năng lây lan bám dính lên thời gian của bệnh nó vẫn 14 ngày vì như bị là có một số là những phản ứng nhanh như là khởi phát nhanh khởi phát nhanh như là tôi những lúc mà Bộ Y tế cũng đã công bố ba sự thay đổi trong chiến lược chống dịch COVID-19 tại Việt Nam đáng chú ý là những thay đổi về để tại điều kiện Thời gian qua, rất nhiều trường hợp đã bị xử lý vì thông tin sai sự thật. Tại Hà Nội, từ hôm qua đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông liên tiếp cuộc đoàn kết để điều trị bệnh. Vào ngày hôm nay tại trụ sở Bộ Y tế, đại diện của Liên Việt Postbank và Thái Holdings đã dành tặng 21 tỷ đồng cho chính phủ cho một số Hôm nay, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện. hành